Hello everyone, welcome to my channel. Let's go. Oh yeah. Tiếc quá Okay. Tuyệt vời Ơ, oh, chết rồi cái là cái đấy là cuống Ồ tí chết Ok Next game Go. Chào ao, cái gì vậy? 我这这危险危险。 quá Ôi trời ơi út trời may có cái mũ ấy nắm châm uh, xuống hầm ui nhanh quá quá là nhanh luôn tốc độ càng này càng nhanh nhá Em kịp ơi oh, Kịp ơi Mày chết luôn uh. Jump. làm gì không đủ vốn là mình sẽ ăn cả ô tô luôn uh, nguy hiểm nguy hiểm không bay ôi sáu chưa ăn được ôi nhảy nhảy nhảy ô biến này thành gì đây ồ oh. đâu được crap ôi giời ơi chị mất con ôi rồi anh sẽ biết rồi biết không sao thế ô lại biến cái gì đây hay quá khổng lồ ấy sao thế nhỉ ui giời buồn ghê xếp gần ô lửa lửa này thì mình sẽ chọn gì khói à khói thì quạt ôi trời ơi sai rồi nghĩ là chọn quạt cơ khăn nhé các bạn nhé khăn đèn pin ra ngoài bắt thang lên yeah ok lạnh lạnh thì làm gì bây giờ ôi nè ô đi ui giời xét đánh à <laughs> hơi đen hơi đen nào đói muốn ăn cá đói muốn cá thì là dùng gì nhỉ bạn xỉa đi ừ wow gặp cá mập à cá mập thì dùng gì nhỉ cá mập không sẽ không ăn đùi đùi nữa ôi trời sinh zombie catcher đi chơi zombie catcher đi hay đi luôn đâu cho thoát chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát chạy đâu cho thoát lại nào chạy đâu cho thoát cố gắng ăn hết 6 con nha chạy đâu cho thoát còn hai con nữa đâu cho thoát chạy đều cho thoát nâng cấp này cái cái mũi nha thử xem xem có hơn không nha nhanh nhanh nhanh bay bay bay ôi chết rồi Ôi trời ơi Thế mà không được Bực ghê Con này nó cứ chạy chậm kiểu gì ấy nhỉ Đứng lại Một trưởng nữa thôi phải thoát nha ăn con dễ trước à ồ xa quá nó không lên được cứ để nó ăn hết đi ạ Chợt đi đâu Ooh. Sip zero. OK。